thấy những điều tốt đẹp chuyện kể rằng nhân dịp chuẩn bị mừng lễ kỷ niệm thành lập công ty. Vị giám đốc giao cho người trợ lý mà mình tín nhiệm nhất nhiệm vụ mua hoa về trang trí hội trường tiếp đãi quan khách. Với óc thẩm mỹ và sự khéo léo của mình, người trợ lý đã đặt những lãng hoa thật đẹp khiến cho hội trường vô cùng lộng lẫy. Thế nhưng khi sắp đến giờ đón khách người trợ lý đi một phòng để kiểm tra lại hết các lãng hoa. Anh giật mình khi phát hiện ra trong lãng hoa lớn nhất và đặc biệt nhất được đặt ở vị trí chính diện của sân khấu có vài cành hoa bị héo. Không biết vì vô tình hay người kết hoa cố tình đan xen vào những cành hoa cũ, nhưng những cành hoa héo đó thật sự khiến cho cả lãng hoa lớn và sang trọng đó kém đi phần lộng lẫy và hoàn hảo. Người trợ lý hết sức bực bội nhưng các vị khách đã bắt đầu đến khá đông. Anh không còn thời gian để liên hệ với người chủ tiệm hoa để chỉnh sửa lại nên đành để lãng hoa đó trong tình trạng như vậy. Cạnh lãng hoa đặc biệt đó cũng là vị trí mà anh trợ lý này phải đứng để đón tiếp khách quý của công ty mình. Anh quan sát thấy có nhiều người đến ngắm nghía lãng hoa này và chỉ trỏ cho nhau những cành hoa héo. Và có đôi lần anh chạy buồn khi nghe loáng thoáng có người còn nói rằng Mua lắm hoa có hoa cũ như vậy, chắc tiết kiệm được ít tiền. Bất ngờ, anh chợt chú ý đến một vị khách. Ông ta đứng ngắm nghía lãng hoa một hồi, rồi đến vỗ vai người trợ lý, vui vẻ nói. Này anh bạn, lãng hoa thật đẹp. Tôi cảm thấy thật sự phấn chấn khi nhìn thấy một lãng hoa đẹp như vậy. Người trợ lý ngạc nhiên nói với vị khách đó rằng, ông không nhìn thấy những cành hoa héo tàn kia ư? Chúng đã làm mất đi giá trị của cả lãng hoa đấy, ông ạ. Thế nhưng vị khách ấy vẫn vui vẻ đáp lại, ô tôi thấy những bông hoa héo đó. Nhưng tôi cũng thấy hàng trăm bông hoa tươi thắm và rực rỡ nữa. Vài cành hoa héo này có đáng là gì so với hàng trăm bông hoa đẹp đang làm tôi phấn chấn. Quý vị và các bạn thân mến, có thể nói, những vấn đề tiêu cực này sinh trong cuộc sống đều bắt nguồn từ chính lối suy nghĩ và thái độ của chúng ta. Nhân vô thập toàn là quy luật tất yếu về sự hiện hữu của con người. Do vậy, không một ai dám tự tin nói rằng mình là người hoàn hảo, không hề có thiếu sót. Một tòa nhà lộng lẫy vẫn có vài ba chỗ lỗi kỹ thuật một người phụ nữ dù xinh đẹp đến mấy. Cũng có điểm nào đó không thật sự hoàn mỹ. Tuy nhiên, nếu chỉ đánh giá tòa nhà ấy hay người đẹp ấy qua vài ba nét không hoàn mỹ mà quên đi bao vẻ đẹp khác thì thật là điều đáng tiếc. Cũng vậy, trong câu chuyện bên trên có vài cành hoa héo giữa hàng trăm, hàng ngàn bông hoa tươi thắm và rực rỡ. Người chỉ chú tâm vào những cành hoa héo ấy thì sẽ không nhìn thấy giá trị của cả lãng hoa được dệt nên bởi vô số bông hoa đẹp khác. Trái lại, Người chú tâm vào những bông hoa đẹp thì vài bông hoa héo không lấy đi của họ sự phấn khởi chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cả lãng hoa. Việc nhìn thấy những điều tốt đẹp sẽ tạo nên cho chúng ta những cảm xúc tích cực và lạc quan. Còn việc nhìn thấy những điều không đẹp và nhỏ nhặt sẽ gây ra những cảm xúc tiêu cực. Bi quan và chán nản trong lòng chúng ta. Nhìn vào thực trạng xã hội hôm nay, chúng ta thấy có không ít người cứ sống u uất với mặc cảm tự ti về bản thân bởi vì họ chỉ để tâm vào vài khuyết điểm nào đó của mình và nhiều người khác nữa lại cứ mãi dằn vặt mình vì những nỗi buồn và sự thất bại nào đó đã qua. Đáng buồn hơn nữa là trong đời sống gia đình. Nhiều đôi vợ chồng chỉ đặt ánh nhìn của mình vào vài điểm không hay, không đẹp của nhau mà không để tâm đến bao điều tốt đẹp khác nơi người bạn đời của mình. Ngày qua ngày, Họ bắt đầu cảm thấy chán ghét nhau, tình yêu nồng nàn dành cho nhau ban đầu dần dần trở nên lạnh nhạt. Nhiều cuộc hôn nhân và mái ấm gia đình bị tan vỡ cũng chỉ vì các thành viên trong gia đình quá để tâm vào những khuyết điểm của nhau. Khiếm khuyết nơi bản thân hay sự bất toàn nơi tha nhân và cuộc sống là một thực trạng mà chúng ta không thể nào tránh né hay thay đổi được. Chúng ta cầu xin Chúa giúp chúng ta thay đổi cái nhìn của mình để luôn biết khám phá và ngưỡng mộ những điều tốt đẹp nơi tha nhân và cuộc sống. Nhờ đó, chúng ta sẽ khiến cho tâm hồn của mình lúc nào cũng đầy ắp niềm vui và cảm xúc lạc quan tích cực lạy Chúa. Cái nhìn tích cực mang lại lợi ích cho đời sống của chúng con. Xin Chúa cho chúng con có được đôi mắt của Chúa để luôn biết chiêm ngưỡng kỳ công sáng tạo của Chúa nơi những vẻ đẹp của con người và cuộc sống. Amen.